Các bạn thân mến, hôm nay mình tiếp tục ờ, với ờ, chương trình ờ, dạy cho các bạn kỹ thuật phim hoạt hình. Thế thì đây là một chú ngựa mình vẽ bút chì. Chú ngựa này bây giờ mình sẽ mô tả cái hoạt động của chú ngựa này. Chú này có thể đi lại trên đường hoặc là đang chạy thì đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là uh, ở ờ, tư thế này là con ngựa nó cúi đầu xuống Đó. thế bây giờ ở khung hình thứ hai khung hình thứ hai để mình nhìn được cái vết khung hình thứ hai thì các bạn bật cái nút này lên Đó, các bạn nhìn cho mình ở hai phần trước Đấy. mình đặt cái này có nghĩa là mình được nhìn được hai ô nếu như ta có hai ô trước thế thì khi chúng ngựa này lên đến đây thì chúng ta phải làm gì để vẽ được ngựa giống thì chúng ta phải có một cái kỹ thuật rất là khéo chúng ta phải vẽ rất nhiều hình nhưng mà ở đây thì ờ, tôi mô phỏng các bạn thì tôi có thể là về cái hình một tôi copy tôi copy toàn bộ Đó, ờ, tôi copy toàn bộ và edit tôi chọn copy draw object copy object đó sau đó tôi chọn khung hình thứ hai tôi chọn insert cell insert cell rồi bây giờ tôi chọn insert cell và tôi paste object thì con ngựa lúc này đã được thì đã được người ta bây giờ chúng ta sẽ ăn ăn ungroup lại ăn ungroup ok nào chúng ta sẽ chọn lựa chọn select mỗi giờ ta sẽ đẩy con ngựa lên một chút đã chọn công cụ mở phần đây ta chọn lựa lên như vậy và chúng ta có thể và chú ý là phát phần lưng lại nhé sau đó thì các bạn nhấp ra ngoài rồi chúng ta tắt thử này đi Đấy, ngon rồi à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái này ta sẽ cho phần mông lên một chút bây giờ chúng ta cho cái này lên bây giờ chúng ta sẽ phóng to lên phóng to lên Đấy, và bây giờ tôi sẽ chọn chọn cái phần chân này à, ta sẽ sử dụng cái này để ta cắt ra nhé các bạn chú ý ta sẽ chọn cái chọn chọn này đã đẩy về phần như thế và ta chọn tiếp phần tiếp theo là phần ta tắt cái và bây giờ ta sẽ vẽ lại cái phần này ta sẽ chọn <coughs> ta sẽ vẽ lại đây thì ờ, tôi sẽ xóa bớt đi chân này lúc này chân bên đây ta lại xóa đi ta dùng này ta thì chúng ta sẽ dùng điều soạn đến khung hình thứ ba ta này ra bây giờ chúng ta nhìn thấy là đây là một cái sự chuyển động của con ngựa thì bây giờ để vào khung hình thứ ba thì à, tôi sẽ copy một cell à, insert cell ok và bây giờ tôi sẽ dán nó lại chúng ta sẽ nâng chân con ngựa lên ta sẽ chuyển tiếp con ngựa cao cái đầu lên đó. thì khi mà nó động tác nó trườn cái chân này lên thì cái đầu của nó sẽ uh, vòng ra đằng kia ta sẽ perfect take chân lúc này của chúng ta là ta sẽ phải vẽ lại bộ chân ở ờ, chân này sẽ tiến lên trên chân này đá đằng sau bây giờ chúng ta sẽ thêm lại các chân kia nhé đó cái chân này lên chân kia xuống chân này xuống một chân bên kia lên à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ta sẽ à, thể hiện năng lượng ở đây ở đây chúng ta sẽ dùng ờ, tẩy tẩy nhé tẩy đây các bạn sẽ đưa chân này lên chân này thì ta sẽ xóa đây Đó, phải xóa nó đi các bạn chú ý nhé ừ, chân này ta cho dài lên tí nữa chân này thì ta chọn về sau hai chân này cũng vậy ta sẽ xóa đấy Đấy. ta delete này delete delete chân này ta xóa chỗ này thì ta bắt đầu ta vẽ anh chân như sau 那你。 hiện thêm một khung hình nữa insert cell Đó. rồi giờ chúng ta sẽ copy nữa ra rồi bây giờ chúng ta chú ý nhìn này. phần con này thì ờ, chúng ta lại vẽ là ta chọn công cụ này hôm nay chúng ta cho đuôi lên phòng một chút ok bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này một hai ba ta chọn get cycle ta cho đến 50 rồi chúng ta nhìn này à nó chạy nhưng cái đuôi cái cái phần phần hông của nó chưa uốn xuống ta sẽ điều chỉnh ok bây giờ ta phải uốn cho nó cái phần mông này thấp xuống nữa. cho 50 ô 50 khung rồi bây giờ chúng ta đã được một chúng ngựa vừa phi vừa chạy chúng ta nhìn thấy là cũng rất là hấp dẫn đúng không giờ chúng ta sẽ cho ngựa chạy trên ờ, trên đường ừ, ok bây giờ ta sẽ bây giờ ta sẽ bốn cung này Mình cho lên uh, cycle đó bây giờ mình thu nhỏ lại các bạn chú ý nhé mình sẽ thu nhỏ lại